đồ chơi mình tặng com xin chào các bạn thì à, ngày hôm qua mình đã nói về dòng sản phẩm thuộc cương dưới mắt mán để giúp nó cho nam giới có thể điều trị các tình trạng về loạn cương dương dương vật không thể cương cứng thì trong ngày hôm nay mình sẽ xin phép được tiếp tục chia sẻ với các bạn nam thêm một cái bí quyết để giúp cho người đàn ông có thể kéo dài thời gian quan hệ chống xuất tinh sớm quan hệ trên 30 phút một cách đơn giản nhất tiết kiệm chi phí tốt nhất phẩm kéo bối kéo dai thay dáng quan hệ men đi lay thì đây là một trong sản phẩm đến từ nước mỹ nha các bạn đã rất nổi tiếng ở các thị trường châu âu và ở việt nam mình thì cũng có rất là nhiều các nam giới đã từng sử dụng sản phẩm này và mang lại kết quả rất là cao đây phân mã vạch các bạn có thể chích các thông tin ở đây số lọt các bạn mã vạch đây thế sản phẩm ghé, ghé bối kẻ da thời gian quan hệ mà em đi lấy này á nha bạn thì nó có thể sử dụng trên 40 lần quan hệ giúp cho các bạn có thể tiết kiệm chi phí rất là tuyệt vời đây 28,35 gram hơn 40 lần quan hệ thế những cái trang trái nào á nhưng mà có thể vì nhiều lý do khác nhau do học được của tâm lý này công việc hay đồng tiền hay là do gặp một người con gái xinh đẹp quá hay là do ngày hôm đó cái sinh lý của mình không được mạnh á mà bị xuất tinh sớm quan hệ một tháng phút mà đã xuất tinh rồi thì thứ nhất sẽ làm cho người đàn ông xấu hổ người phụ nữ thì sẽ không được thỏa mãn nha bạn sẽ không thích cho dù họ không nói ra nhưng trong lòng của họ cũng không ưa thích cái việc mà xuất tinh sớm các bạn ạ dẫn đến rất là những các trường hợp á, là các chị phụ nữ đã đi ra ngoài ngoài tinh để tìm kiếm sự sung sướng tìm kiếm sự khoái cảm cho riêng mình vân vân Thế khi bạn nám sử dụng trong sản phẩm gel bối kẻ da thời gian quan hệ mén đi lái này thì những cái vấn đề về xuất tinh sớm nó không còn là những cái vấn đề khi bạn đau đầu và nhức não nữa đây thế trước khi các bạn quan hệ thì bạn hãy lấy một cái lượng kéo từ 2 tới 3 hạt các bạn bối lên phần dương vật cho đó xóa đều sau khi bàn xóa đều các bạn hãy từ 5 tới 10 phút là các bạn có thể quan hệ tình dục một cách bình thường khi các bạn sử dụng máy đi lấy thì cái thời gian quan hệ của các bạn sẽ kéo dài trên 30 phút một cách an toàn hiệu quả không có đặc dụng phụ của bạn ạ hàng của Mỹ cho nên các bạn an toàn tuyệt đối nha bạn đây không gây dị ứng hay là mình ngứa Đó, thế ngoài cho dòng sản phẩm Mentilite này á dòng sản phẩm trái xịt chống xuất tín sớm xuất tốt 100 cũng được rất nhiều các nam dễ tính dung và sử dụng của bạn ạ những ai đã quan tâm thì có thể liên lạc qua số điện thoại 0977 75 75 04 0936 722 234 để được tư vấn thêm còn bây giờ mình sẽ xin phép cho tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip lần sau